ngon hơn đấy, đấy. ngon à, này sườn toát một hôi vừa tắm xong tắm xong hơi đấy tuyệt vời tỉnh quá thế ra à, cảm nhận nào canh cá ở nghĩa lộ anh đó là tắm à, nước ấm về và ăn cái cá này là Chỉnh tuyệt vời luôn tuyệt vời tuyệt vời thực sự anh em mà có nhu cầu cắt tóc ấy, hay là tóc tai dài ấy, thì vào đây quán của anh là rất là tuyệt vời luôn nhưng mà khi mà tắm đây là nghiện đấy sơn ạ anh tắm ờ, em cái này em thấy vâng. thích tắm này quen vâng, đấy Hai buổi sáng mọi người, mình là Giang Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh Sa Trường Giang TV của mình Xin chào, Xin chào tất cả mọi người Hiện tại thì à, Giang với em già và anh Sơn đứng bên cạnh là em Hòa thì uh, à, Giang cũng xin giới thiệu luôn thì uh, hôm nay là cái rất là đặc biệt là em già là đã vượt 500 km từ uh, Mèo Vạc Hà Giang về để thăm quê hương nơi mà Giang sinh sống và lớn lên với lại anh Sơn với lại em Hòa anh Sơn thì mọi người biết rồi quá quen thuộc còn em Hòa là uh, ở bên Lạng Sơn là em có kênh uh, YouTube là cái gì Hòa Hòa Hòa Vlog Hòa Vlog đấy thì vâng. Ờ, em cũng mong muốn là sau này đi cùng Giang với lại em già để học hỏi kinh nghiệm ấy để ờ, em mới có từ Lạng Sơn đón anh Sơn từ Hà Nội đi xe máy lên sau đó thì hai anh em Giang với già đi xe máy về rất là mưa hiện tại thời tiết vẫn đang là mưa ở Giang cũng ờ, rất là vinh dự là có anh Sơn với lại mọi người chúng <laughs> chơi nhá vâng. vào nhá không anh <laughs> thì uh, Giang cũng rất là mong trong một thời gian tới thì uh, các bạn anh chị xem video thì uh, có thể comment phía dưới để cho em già em dẫn chương trình tốt hơn tuy rằng tiếng kinh của em rất là sói nhưng mà nhiều lúc là em hay ngại trong máy quay ống kính thì hôm nay em xuống đây thì Giang cũng uh, xin giới thiệu đây là già đây là nhà nhà của của anh nhá đây đây đây mời mọi người xem đây là vâng đấy thì uh, ngày hôm nay ấy, thì uh, tí nữa Giang sẽ đưa mọi người là đi tắm suối khoáng suối nóng mà em già em lại muốn tắm kiểu chưa chưa biết đấy sau đó thì à, mình sẽ đưa em già đi cắt tóc để cho đẹp trai đấy cứ bảo tóc <laughs> tai đủ xù không đẹp trai của bác anh chị này này ấy xong là buổi trưa ấy thì là anh sơn nhé buổi trưa là về nhà em ăn cơm ừ. cả hoa, hoa hoa nhá đi tắm xong là anh em đi tắm xong về nhà em cơm vâng. để thôi anh chị là mình sẽ nhờ à, sau đó thì mình sẽ giới thiệu một người biết về bố mẹ và gia đình của Giang sau Ok bây giờ anh em mình đi thôi ừ. Để, để, để tới tắm nhỉ Để, để. để, để. Giang đi ra ngoài mặt đường cái nha quý anh chị nhá từ nhà Giang ra đấy thì à, mình sẽ vào trong đó đưa một người đi tắm à, suối nước khoáng tự nhiên ở trong đó thì Giang sẽ giới thiệu cho mọi người cùng xem à, suối nước khoáng nhé à, dễ tay à, trái đi mọi người dễ tay trái đi thời tiết thì uh, vẫn còn đang mưa phùn uh, mọi người ạ Tại vì Hà Giang hôm trước là ờ, Giang em già xuống là mưa khá là to đi trên đường hôm đây thì mưa lắm đây là xung quanh đây là có ngôi nhà sàn của người đồng bào Thái trắng này à, bên cạnh thì là những cái uh, ruộng đại là đang uh, mùa trổ hạt bông rồi tầm ờ, tháng 6 tháng 7 là mọi người sẽ bắt đầu được gặt cho anh nhá đây con đường này là mọi người đang chuẩn bị làm để sau này cái ờ, chỗ giang là suối khoáng này người ta sẽ mở một uh, cái về chuyên gia mà dịch vụ là ăn uống ngủ nghỉ nghỉ dưỡng ấy nghe nói là cái uh, dịch vụ này là hơn uh, nghìn tỷ của người nước ngoài đầu tư vào và khu đất này hầu như là à, mua hết rồi di rời dân rồi để à, sau này tiến tới khoảng 5 năm nữa thì à, khu vực Nghĩa Lộ là sẽ phát triển du lịch rất là mạnh để ờ, cô gì chú ba anh chị nào mà có lên trên Giang thì Giang sẽ đưa mọi người đi tắm hiện tại thì mấy anh em là cũng đã đến khu vực suối Quáng rồi mình ạ. Thì em cũng xin giới thiệu với anh Sơn và tất cả mọi người ở khu vực này là suối khoáng là suối nước nóng bản bon ở trên giang thì ở khu này thì à, báo cáo anh sơn với mọi người là trong thời gian tới khoảng 5 năm nữa thì sẽ đầu tư vào đây khoảng hơn nghìn tỷ gì đó để làm khu nghỉ dưỡng à, suối khoáng và tất cả các dịch vụ ăn uống ngủ nghỉ ở đây ở khu vực này thì bà bảo à, à, em cũng nói với anh sơn này này, này. cái này khu vực này, này mọi người là là xong rồi là mua hết rồi coi là hiện tại chưa di rời cho anh ạ nó mua hết rồi đấy dọc từ cái con suối này này con suối lên trên là, là xuống dưới là đều có thứ khoáng hết để có nước nóng những kiểu ở bên Nhật thì gọi là onsen đấy trước em ở bên em biết cái này là những cái nhà tắm là của nhà dân xây lên ngày trước ấy Ủa, rừng măng rồi. Đúng không Rừng Đây măng. măng măng vầu này là người ta mua hết rồi để sau này người ta làm cái tròi đấy để uống cà phê thay tắm trong đấy Đừng vâng, mang vâng. gì vâng, vâng, thế là cũng kiểu bồi thường cho bà con hết tiền rồi đấy thì khi là hiện tại là chưa chưa làm được vì là do cái con đường nó đang đổ này đổ con đường thì nó bắt đầu đưa máy vào thủ công nên cái sau này là cái du lịch của nó đẩy lên đấy được chú lệ lê trăm này này nọ thế là trạm tấu thì ờ, khu uh, trên đấy là có một vé là vào 70 nghìn tám hay không biết còn chỗ này thì uh, ờ, ra cũng chưa biết là sau này uh, là một vé bao nhiêu tiền nhưng mà khi mà nó làm lên như này anh ạ thì với mọi người này là phải mất vé đấy còn bình thường hiện tại là người vào tắm là không mất tiền còn nếu mà anh vào cái nhà dân này này người ta xây lên thì người ta phải đầu tư đúng không thì là mình sẽ mất tiền hai, hai người hai nghìn người còn nếu mà anh tắm ở cái khu vực đây anh sơn ra đây cho mọi người xem thì ngày trước là ở đây gọi là gọi là tắm tiên ừ. Ờ, này ừ. cái này nó kiểu ngày trước là tắm tiên đấy mọi người ạ người ta hai hai kiểu chuồng đấy người ta mưa mong mưa <laughs> đang mưa anh Giang này thế này ở dưới kia nó có nóng như này không hay là suối hay là bốn chỗ này suối kia là suối khác đây là suối khác ồ nó chảy tự nhiên rồi có nhờ cái bể này là bể người Trung Quốc xây cái sự khác chào bác nhá chào bác đây chúng tôi đưa anh sơn ra hà nội với mấy em ấy để mọi người biết đây vâng vâng vâng ba hộ ba hộ quanh mà nó quanh để hướng dẫn đi tám à vâng chào anh nhá không làm xe đạp không gọi đi trước là nó xây phòng này là kiểu là, là để nước nóng lắm mọi người nào ấy thực tế là nó phép nó đục phép rất là lâu rồi chứ còn à, nếu mà tắm tiên nó ở khu vực ở dưới này cơ ở dưới này nó dọc theo cái suối này nó kiểu nó có một cái vũng này cái chị em phụ nữ này này <laughs> đây là những cái phòng này mình được quay vào trong nhá nhảy vào lòng khác hẳn đấy thật tay ờ, đây đây đây, đây, đây, đây anh gòn đang ở chân nữa này ở trong này bình thường anh sơn là là người ta hay um, cởi trần đấy nóng nóng nóng ăn cơm nóng nóng ở chuồng ấy người thái đây là nước nóng người nóng á nóng á chân nếu anh anh muốn tắm mát anh tắm ở ngoài này cũng nóng đây đang nóng này nóng ờ. được cả ngày ấy ba ờ. em thấy mát cái nó có chất lưu huỳnh em ạ vâng. anh sơn ạ xài xài đấy nó sẽ chứa được bệnh ghẻ lở này hắc lào này Ôi. là người đồng bào thái đúng không khớp nên người đồng bào thái là người ta rất đi thích tắm ấy và con thái gái thái là vì sao nó trắng là cho đấy đấy tắm đi anh sơn tắm đi à, ra là tắm tiên đi tắm đi cái này là tắm trong tí nữa anh em mà đi ăn sáng mà mọi người ạ tắm tiên không tắm tiên ở khu vực dưới kia là các chị là buổi chiều chiều hay ra hiện tại mà trời tiết vẫn đang mưa đây này đấy mọi người ấy đi con cho quần áo vào trong kia kìa trong này anh ờ. ờ. cái bể này là như răng nói lên lên trên xem nào nhỉ à anh sơn muốn xem trong này á À, ngày trước là một người hay tắm bể trong kia nó, nó bẩn quá nên là một người ấy rồi người là là, là không cho tắm nữa rồi để cho bác là hay tắm như này này đấy đấy rồi tắm thoải mái thôi không ngại mọi người mọi người là anh sơn là chưa quen này Giang thì từ bé sinh ra ở đây đấy à Thế là cái ờ. chuối rất là quen Nóng lắm Nóng đấy Nóng bình thường mà ngâm giống một lần là quen luôn Quen rồi, quen nước rồi vâng, Hai, hai chú cháu là sinh ra từ nhỏ đây à, tắm này da trắng lắm Ngâm à, nó sướng mọi người ạ ừ. Mới đầu thì mọi người cảm thấy nóng rồi Xong lúc quen đấy mọi người à, tắm sướng lắm Đấy, xưa xưa chưa quen nhiều Đấy giờ ngâm xong rồi nhưng mà khi mà tắm đây là nghiện đấy anh sơn ạ à. anh tắm ờ, em, cái này à. em ờ. thích tắm này quen đấy, à, ờ, đấy. ấm còn, còn em già thì ờ, khá là ấm bí thư già đang tắm ấm kia mọi người cảm cảm giác cái nào tắm nào thật sự thưa các bạn nào nóng không đấy hôm nay thì mới thưởng thức vui ghẻ ra này ra hết này sao cảm nhận đi phát biểu con nóng không cái này lúc đầu thì hơi nóng <laughs> về giao tiền mát Wow. Ui, vì là tắm nước này là đang thích bảo thích uh, yêu người con gái Thái rồi đây này. Ôi, đấy sướng không? Tắm tình yêu luôn. Có bí ra ngồi cả. Ồ, ngồi tắm luôn đi. Đấy. Lúc là cha hùng hào ờ. đang luôn mà. Đấy. Ra đây là khôn nó khỏe thật. Được bây giờ đây. Anh Sơn bây giờ mới ngâm được người này sướng không? Cảm giác sướng. Hôm nay anh Sơn đưa cả nhà lên đây tắm nhá. Miễn phí. Ôi rồi, dạ, rồi, dạ, dạ. dịch vụ Ôi, ngâm như này là sướng lắm Cái này là free Ôi, Free thôi còn bình thường sau này mà nó xây đến thì được, uh, sẽ thu vé mình sẽ dành một chút để kiểu cho người dân tắm này thích thật đấy nhỉ wow. này, uh, rất là không khí rất là trong lành cây cối này tí nữa mọi người tắm thì uh, à, xong thì đi ăn uh, sáng Đá đấy bẩn lắm. Ở chỗ này là có cái dẫn cho anh Sơn à, đấy là, là em em à, già là trên mèo vàng Hà Giang ấy à, à? chúng chúng tắm để chưa biết xứ khoáng bao giờ rồi thế giờ tí tắm thôi nhở anh nhở Đấy, tắm thôi mọi người cứ ờ, cởi ra bình thường thôi như các bác này này tự nhiên hôm nay tiếc là không có chị em phụ nữ chiều là đông lắm đấy vâng, ở đây là cái khoáng này thì nó không nóng bằng ở trên điện biên có những nơi mà trên dầm tấu có thể luộc chín trứng Dạ. Quen rồi. hai cái gì tắm ở đây. Người Thái uh, hay bảo là ăn cơm nắm tắm cởi chuồng mà. Dạ. tắm tiên đấy. tắm dạ. cởi dạ. Vâng vâng vâng vâng. Cảm ơn anh. Tắm xong ờ, cảm giác nào? Em ờ, thưa anh là em cảm giác Sơn, tắm tắm trong cảm giác nào? Sảng khoái, sảng khoái môi là có tuyệt vời đúng không? Ừ. Đấy. Nếu mà ở trên quê em già suốt ngày đi vu ngô thì uh, thực sự là mỗi ngày mệt mà vào đây ngâm một khoảng 15 phút thôi, 30 phút rồi là đã cảm thấy sảng khoái đạp xe đạp nó bao nhiêu thời gian từ trên xuống đây Wow, 800 nào Em à, thấy à, thực sự là thoải mái người luôn Tuyệt vời lần đầu tiên tắm à, suối nước nóng ở trên này Đây hiện tại thì mấy anh em cũng đã có mặt tại bún canh cá phở Và Mình sẽ vào đây để gọi 6 bát canh cá Cho người ăn gì đây cánh cá hết nhỉ anh sơn nhỉ là nhỉ hả à, đúng rồi. cánh cá hết chưa anh ờ cá anh ờ. À, em chào chị nhá chị ơi làm cho em 6 bát canh cá anh ăn tim cật rồi à, em tim cật à một bát tim cật đấy một bát tim cật uống hay phở phở phở phở một bát phở tim cật năm bát canh cá năm bát canh cá một bát phở tim cật tùy mọi người ăn gì ăn mà trong này khá là sạch anh không? Ờ, ăn bắt món cá mà anh ít bún không ăn hành. Không có hành. À. Ờ, anh uh, Hà Nội không ăn hành. Có ờ, ăn hết các thứ Nhớ rau không ăn hành. có hành không? Nhiều rau. Có nhiều rau. Ăn cả giá. Đây rau sống này đầy đủ luôn này. Hộp chuối rừng. Ôi, có ra bác xong rồi bác à đây à ôi nhanh nhanh ui à. tưởng ai chủ tịch chủ tịch em trai em trai đây là bát phở à, không hành của anh sơn nhá Còn đây là bát phở ăn sáng nhá đấy phở kim cang rau xanh ngon luôn đi đi ra là cái canh cá này từ đi đi ra từ đi đây cái rất là chanh này thấy vui không Nghe trường bí thư ra là giờ, sáng nay tắm suối nước nóng là sảng khoái quá <laughs> Về là tay run run rồi chưa, chưa ăn sáng Tối hôm qua là nhịn mà Đi ờ, từ nhà vào đến đây là ờ, 500 cây, 450 ờ, cây dạ. Thôi dùng đi mọi người dùng đi Nhằm nhò đi trên máy nhằm nhò gì, chút tiền mông đúng không? Chèm không? Không xe, sẽ không mệt đâu, không mệt là bao Giang ở đây thì như nãy Giang nói là sáu vâng, 25 nghìn một uh, tô đó rất là rẻ và rất là ngon nếu mà đi ô tô mà xay là mình cũng có đầy đủ này chanh này muối hạt tiêu này rồi xin ờ, mời ờ, sáng nhá xin mời dạ, ăn sáng đi vâng mấy bác là cùng ăn sáng với anh em ở nhà nhá rồi Giang cũng xin mời tất cả cô dì chú ba anh chị mọi người là ăn sáng cùng anh em nhé ăn sáng xong thì Giang đưa Mỹ Thư già và ờ, anh Sơn với lại em Hòa vào chỗ này để à, sửa sang lại cái à, tóc tai cho nó đẹp ra không có để khán giả các bạn già không cắt tóc thật sự là tóc tai của em già là cũng là khá là lâu rồi đấy bởi vì à, công việc à, <laughs> em già ở thôn ấy, cũng, cũng, cũng ra xã được mà đâm bí nữa à. hôm nay được bữa là anh uh, à, gian là à, miễn phí cho <laughs> <laughs> không cái này là quán của cháu anh thế hả ở ờ, cũng uh, cháu anh cũng họ xa vâng ạ. cũng cũng mở quán hai vợ chồng đấy là vợ thì là người ở bắc giang tên là mai đấy còn uh, chồng đấy là thời cắt khéo tay lắm đi nữa mới đi ra vào đây biết đây phun xăm theo thẩm mỹ anh sơn bảo hôm nay vào xăm gì anh sơn anh sơn xăm môi xăm môi à <laughs> xăm môi nhá thời nhá đây là cháu mình đang chuẩn bị vào thôi vào thôi vào vào xem nào để xem uh, bí thư già xem là cắt tóc cháu mình cũng hay xem bí thư già mà đấy rồi đấy thì nhìn đẹp trai chưa Thôi. Đấy, mọi người mà có về uh, quê ra hoặc là mọi người lên đây du lịch có thể uh, vào quán cắt cũng khá là rẻ thôi phun xăm đầy đủ nhuộm cũng uh, đào tạo uh, học viên luôn nhá mọi người nhá đây thì anh Sơn là sẽ xăm mày đây là cái con đường quốc lộ 32 anh Sơn ạ thì nó chạy xuống xuống nhà em là xuống đấy là khoảng hơn cây số nữa mà Đến nhà em Đấy lên muốn trải luôn rồi ừ. Lên thẳng con đường này muốn trải Từ đấy lên còn sao anh? 100 cây 100. Trên uh, huyện Mù Căng Trải À đến Mù Căng Trải ừ, Đến mà Từ đến đây, đó... đường xa, đường có khó không anh nhỉ? Khó nó như này hết rồi, nhưng mà mua đồ đi cua nên kiểu map pì liêng ấy Kéo khó phá ấy Lên trên gần kia là cua, ừ. thủ vệ là cua Sơn biết mà mà Trường thì à, đẹp hơn Hà Giang nhiều Như này là đẹp không? Rộng và đẹp hơn Đấy, Sơn đang ở trà Hòa tí đang phải làm à, quả tóc cho nó Tí là thời à, cắt cho quả tóc Bí Thư Đà đẹp trai nhất nào Để Bí Thư Đà tối đi tán gái Thái Kem này là xinh gái à <laughs> Xuống đây được người cô nào chưa? Đấy, cô nào để đi chưa? Hôm qua mới xuống chưa có mối anh Chưa có mối à? đến chủ kênh mình kêu con mối <laughs> chủ kênh này ai thì kẹp ở chân đầu nữa Thì bây giờ hay là đi học nghề cắt tóc đi Em á? Ừ. có tuổi rồi học được không anh? Ừ, rồi phải mãi 95 tuổi gì Sinh <laughs> rồi đây 86 chưa bảo có tuổi <laughs> bất tuổi nhìn cái đường ờ, ờ, cưa ờ, cắt thì nó là ừ, mượt thế mà bây giờ mà cắt tóc thì sợ là anh sơn là chạy ngay làm quả rúi rúi <laughs> vấn đề à, cắt ông có này học được không em <laughs> dễ lắm có đào tạo nhân viên đồng hoàng đấy vừa thái đây cái là đào tạo là làm nghề cắt tóc luôn tối đi tắm xuống nóng hai ngày nhờ như ờ, diễn viên ờ, điện tử Hồng Kông diễn viên ờ, Hồng Kông còn đẹp chưa u giờ tóc bồng bềnh như diễn viên điện tử diễn viên Hồng Kông nhỉ cái uh, coi coi YouTube cái gì ấy Kim Xuân chứ Kim Châu như à ở trên công viên đấy còn để tối tắm đấy thái anh dẫn đi vào sang đây đặt sàn đây đẹp dài ngay tối nay là gái thái là cái mà áo phỏng là cứ chạy theo già thôi và anh gì to cao đẹp trai nhỉ, chú giang nhỉ ôi rồi <laughs> chắc nha có chất Đấy. sơn tí là xăm mày nhá đấy, đấy. Đấy. bảo rồi mình đi uh, cạnh ờ, già mà cứ bảo khen già đẹp trai hơn mình đẹp trai là đúng rồi đó là đương nhiên rồi hơn hơn quá sau này cái đâu làm sợi cắt tóc là hớt tóc thì thôi rồi wow Ờ, cảm nghĩ nào cắt được không thế ờ, cháu thời cắt được không tuyệt vời đấy thực sự anh em mà có nhu cầu cắt tóc ấy, hay là tóc tai dài ấy, thì vào đây quán của ờ, anh là rất là tuyệt vời luôn ca dịu dàng và có muốn học không dạ. nhận đào tạo học viên mà bản thân em thì chắc uh, có cơ hội nữa không về phải à, kêu anh ra là đi à, với bà con Còn à, sau này nếu mà con cái mà con cháu ấy muốn học thì sẽ mong muốn là anh sẽ truyền đạt lại kiến thức cho dạ. anh em dạ, vâng.